Vâng, hello anh em đã đến với kênh của Cường Phát Lộc Thì hôm nay Cường ờ, sẽ nói về ờ, cái bộ môn tài xỉu không tan đó, Thì chơi ờ, tài xỉu hay chơi bất cứ môn đồ biệt thì anh em, anh em cũng biết rồi Thì nó phải có đồ thì anh em mới biết được trong đó nó có gì và biết kết quả của nó như thế nào Thì hôm nay mình giới thiệu đến anh em về bộ môn tài xỉu không tan Tài xỉu không tan là như thế nào? Không tan nghĩa là bao anh em kiểm tra hộp đó như những cái hộp này bao anh em kiểm tra tất cả các 500 nè đèn nè nước muối nè đó bao trẻ luôn gọi là không tan anh em nha còn ở thị trường á, thì có rất nhiều loại chơi có là nó đồ đồ có tan có là không ờ, đèn 500 hít nè hoặc là đèn soi không trong nè hoặc là nước muối nó không nổi nè nó gọi là đồ có tan còn đồ này khẳng định với em 100% là không có tan nha rồi thì bên cường có cung cấp cho em tất cả các loại đồ chơi biệt của tài xỉu nè bộ cua bài lá đó và anh em nhìn trên màn hình đây là nón đây là nón quýnh tài xỉu không tan nè là đây là cái bộ không tan mình sẽ nói anh em à, giới thiệu sơ về cái bộ không tan như thế này bộ không tan nó sẽ là nguyên lý nó sẽ như thế này đây là cái bóng để bắt qua cái bộ không tan đó thì à, đây là cục rung anh em bọc trong người nha đó thì nếu như anh em chơi được cái bóng này mình gắn vô tay này anh em gắn vào tay đây nè anh em nhìn nha gắn vào tay này hoặc anh em gắn vào ngực anh em chơi được mà anh em không cần phải độ chế thì anh em gắn vào đây nó rất đơn giản quan trọng là anh em muốn chơi được hay không thôi và anh em anh em chơi muốn chơi như nào thì lên đây mình sẽ tư vấn anh em nha còn bây giờ bên mình còn nhận cho em đây là độ chế cho anh em vào cái mũ cái nón như thế này đây tất cả các mũ nón như này đều được độ chế vào tay hết anh em nha rất là đẹp một cái nón rất là nguyên vẹn nha rất đẹp nếu như người ta chụp vào cái nón này sẽ sẵn sàng là có tan nhưng mà anh em làm cách nào để người ta không được chạm vào nón là ok rồi anh em nha đây là đội nón đánh anh em dòng dành cho những anh em thanh niên đó và bên mình còn nhận làm cho anh em vào những cái điện thoại như thế này trắng đen gọi là điện thoại mô hình điện thoại này sẽ không nghe gọi được nha anh em chỉ qua là anh em kẹp tiền thôi điện thoại này sẽ cầm tay và kẹp tiền và anh em rà nó sẽ rung đó thì bây giờ mình sẽ làm qua mình à, đã làm qua cái à, cái nón như thế này làm vô một cái nón như này thì mình sẽ đổi cái nón là mình đánh cho anh em xem đó và bộ không tan này thì mình đã bo rồi cho anh em nha bộ không tan mình đã bo cho khách rồi đây là bộ 12 12 ly anh em nhìn kỹ nha bộ 12 ly đó mình sẽ đổ cái nón này lên và trước khi mình uh, chơi uh, ờ, vài chế cho anh em xem á thì mình sẽ test qua hộp cho anh em nó test qua hộp không tan nha đây đây là 500 nha anh em đây là anh em 500 nha đây là 500 Mỹ nha và đây là cái hộp có tan này anh em mình sẽ bỏ vào đây anh em nhìn hộp có tan hết biết liền rồi à. thấy không đó hộp có tan đưa vào là cái bật liền anh em đó rồi bây giờ mình sẽ thử qua đèn led cho anh em luôn đây hộp bao trong cho anh em nha khẳng định với em là hộp bao trong nha trong vắt luôn nha anh em nha đó hộp bao trong anh em nhìn nha không trong mình à, một đến 10 nha anh em đó khẳng định với em là không tan rồi nguyên lý của hoạt động của nó là cái máy rung cái máy rung này anh em bọc trên người nó sẽ không không nghe tiếng động luôn anh em nha mình sẽ để ở đây cho anh em nghe thôi để ở đây nó rung cho anh em nghe để anh em cảm nhận là mình đang chơi đó thì à, bộ đây mình sẽ làm là lên lục là rung anh em nha cứ lên lục là rung nhất không rung anh em nhé năm mặt kia không rung lục rung đó mình sẽ khởi động cái nón này lên rồi trước khi khởi động nón nó sẽ rung một cái như thế này anh em nha rồi mình sẽ đổi nón vào bắt đầu mình chơi nha bắt đầu mình sẽ lắc anh em nha chén này không có lục anh em nha chén này khẳng định với em mà không lục không lục thì anh em nghiêng về xỉu vì tất cả các bộ môn chơi đều có những chén phản chén phản như thế nào có nghĩa là lục nhất nhất lục nhất nhị đó lục nhị nhị là nó là xỉu anh em nha còn ví dụ như là lỡ lên lục thì quýnh tài thôi còn cái chén này khẳng định với em là 70 phần trăm nghiêng về xỉu anh em nha còn lên ba bốn năm là chịu thôi đó lên ba bốn năm là chịu hoặc là à, năm năm bốn đó hoặc là bốn bốn à, bốn bốn năm là chịu những cái chén đó bó tay đó như chén này là anh em thấy chưa 553 không có lục không có lục sẽ không rung đó, anh em thấy chưa không lục không rung đó mình sẽ thử lật một cái lục lên thử là sẽ rung con mới biết liền anh em nhé mình sẽ lật cái lục lên đó anh em thấy chưa lục lên là sẽ rung anh em thấy chưa lục lên là rung đó còn không có lục là anh em sẽ không rung đó anh em thấy chưa đó thì bây giờ mình sẽ lắc cho anh em đây là những chén phản nha 553 345 bốn bốn năm là những chén phản chấp nhận những chén đó mình quýnh xỉu là tất cả mình thua thôi đó như hầu như có lục là mình quýnh tài thôi anh em đó như chén này nè anh em chén này có phải là anh em quýnh quýnh mình xỉu chưa không lung không có lục khẳng định 100 phần trăm chén này không bao giờ có lục anh em nha đó mình khẳng định 100 phần trăm chén không lục anh em nha đó quýnh xỉu thôi đó trăm trăm không lục chén này cũng vậy chén này có lục nha anh em có lục nha anh em khẳng định anh em 100% có lục nha chán này quýnh về tài anh em nha đó quýnh lục tài anh em nha đó lục tài bây giờ không có thua đó những đây là những chán phản lục tam nhất lục nhì nhị lục nhất nhất lục nhất nhị là là những chán phản anh em nha chính nút chấp nhận thua thôi đó nhưng mà có lục anh em quýnh số thì anh em không có giờ được thua anh em đó như chén này nè khẳng định em 100% là không có lục đó khẳng định 100% không lục không lục thì anh em quýnh xỉu thôi đó còn phản là chấp nhận đó không lục đây 542 phản không anh em 11 nút gọi là đây là những chén phản anh em nha những chén phản mà chấp nhận mình thua nhưng không lục khẳng định em không có lục chén này cũng vậy khẳng định em 100 1 tỷ không có lục khẳng mình chén này quýnh thẳng xỉu luôn đó bán nhà quýnh xỉu luôn anh em nhé đó không lục quýnh xỉu nhất nhị tứ bảy nút xỉu anh em nha đó những chén nào có lục mình sẽ nói có lục không lục mà nó không lục tại vì máy báo là máy báo lục anh em nha có thể báo được nhất lục đó bộ này sẽ báo nhất lục khẳng định chén này nữa không có lục 100 phần tỷ ngàn không lục không lục quýnh xỉu thôi anh em đó không lục nhất nhị nhị anh em thấy chưa đó mình sẽ lắp thêm à, ba chén cho anh em xem chén này khẳng định với em không lục nha không lục dở nè đó đây là những chén phản anh em nè đó anh em thấy chưa thấy khổ không những chén phản đây là những chén phản anh em nha đó bây giờ mình sẽ đặt cái lục lên cho anh em nha lật lục lên nó sẽ rung đó anh em nha lật cái lục lên nó sẽ máy sẽ báo đó lật cái lục lên máy sẽ báo rung anh em nha đó anh em thấy chưa đó lật lục lên sẽ báo rung đó mình sẽ lắc uh, cái thứ ba cái thứ hai nha rồi bán nhà mà quýnh tài anh em nha khẳng định cái này tệ nhất cũng hai lục anh em nha bán nhà quýnh tài anh em nha đó có lục đó có lục lục mà lục nhị nhị xỉu khoảng khoảng triệu thôi rồi trắng này khẳng định anh em có lục cho anh em nha đó khẳng định anh em là trắng này không lục anh em nhé không lục nhé máy báo uh, bị lỗi tiếc cho anh em nha không lục ờ, trắng này không lục anh em nhé đó không lục không lục cũng xỉu thôi đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để một like một đăng ký kênh hoặc là anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn cường nói thiệt với anh em làm là quan trọng là cái chất lượng và uy tín thôi anh em nha anh em nếu mà muốn lấy thì anh em liên hệ trực tiếp mình hoặc anh em lên cơ sở mình còn mọi thắc mắc hay là anh em muốn uh, có những cái góp ý riêng cho mình thì anh em comment ở dưới mình sẽ uh, trả lời hết tất cả cho anh em chúc anh em cái năm 2020 này và 2021 thành công hơn xin chào anh em